Rồi, xin chào cả nhà nha <clears throat> à, ờ, Nay đi xem bốc mộ ha Như nói thì cái mộ này cũng được uh, hơn 60 năm Mình thì cũng chưa có từng ờ, tận mắt xem bốc mộ mẫu như thế nào Cái này đi xem thử Rồi mình quay lại để chia sẻ cho mọi người cùng xem ha đây ra đi ngọt hết rồi để trong này người vô đâu bà con chiếc ở ngoài á bỏ ngoại vô đây hả tư cái này bằng sứ à

này thì người ta bóc hết cái này ta bóc bóc chưa hay gì ba anh tây mộ bên đây ta cũng bóc rồi coi ngon tóm lại là nhiêu năm tư năm mấy năm hả Thôi vậy đi cho nó gọn đi ừ. Nhức đầu á ừ. Là nhiêu năm mấy nè 64 tuổi từ cho 9 tuổi 64 trừ đến này 5 56 55 Ừ, cứ tính vậy đi Cho để uh, cho 10 tuổi đó Thì 64 trừ ra 10 ừ. Ông 2 mới 10 tuổi chị ba tuổi thì ba mới chín là ờ. tại ba sinh năm sáu mươi sáu chín ông nội chết ông quản chết đúng rồi ừ ờ, <coughs> vậy còn còn cái gì không chú Hả? còn cái gì không thì năm mấy năm thì chắc còn sớm qua chứ lấy cái trăm năm còn được miếng xương bê lớn à. trăm năm đó nè mà nóc lầu mà đâu cái này xây mà lên lầu đàng hoàng á nóc lầu nè à, mã là giờ mười mấy triệu đó mua được mã bây giờ hai mấy có một cây có thế thần gì đâu mà phụ có cây đâu mới xeo được vàng nữa nè bởi vậy à, có mấy người em gái cứ nói xấu anh trai suốt ờ, đi rồi đó mà cũng không tha anh không lặn không lặn được nữa ở đây nhiêu đây trụm lũm đây là đủ rồi vậy là hết rồi ha chú xuống dưới hết chưa còn đụng gì nữa không hơi sâu quá nữa mà con Vy đi với thằng Phúc chú làm lâu chưa chú Hả? chú làm này lâu chưa lâu mấy chục năm chú người đâu hả? chú người đâu hả quê hả gốc chứ bắc người bắc làm này có gì hay không chú Hả? có thấy gì không chả thấy gì hết chú là, làm rồi thôi hả trời ơi còn nguyên luôn còn mà hai hai người kia đóng lắm luôn á bốn chục kilo không hết đâu còn 40 kg ờ vậy là còn nguyên luôn rồi còn gì nữa nguyên hai chục năm hai chục năm mà còn nguyên Ừ cái da nó mới nhăm nhăm nhăm, kiểu nó, nó lô, lô, lô, lô, lô, lô, chắc chắc là không không ờ, thoát hơi chứ Hả? chắc ta trùng kính quá lại phải chôn xong ờ, mấy bọc rồi phải chôn lại hay là rắc thịt đốt luôn đốt hả bỏ vô thiêu cho nó nhanh mấy chú thiêu luôn à ủa mấy chú thiêu luôn thiêu ở đâu à, thiêu tại chỗ luôn à xưa chắc con nghĩ cũng không có chôn sâu lắm đâu chứ nhỉ không mà chưa chắc à chỉ có phải cả mét rưỡi chỉ có thằng pháp nữa còn cả thôi chứ còn mấy năm mấy năm ấy thời mấy sợ con xuống dưới con thấy chú xuống dưới là sợ cây nó nó, nó đâm vô mậu luôn á đào hơi cực á cây bự cây cây to vô là đầu đuối á hàng xóm thôi không có bà con bà, gì bên đây bà nhắn bà nhắn bà tư nè trời ơi mua mua thật á bà kia bà bà bà út hà em út á út không á hết rồi có nhiêu còn có nhiêu đây à biết sao ông hoài nè sau này uh bà vợ con vậy ngày xưa tôi nhớ bà ốm lắm mà Hả? mập nói mập đi là kinh ta kêu là sổ sữa đó ngày xưa bà ốm ờ, ốm cao à, trước cha với bà đẹp á ừ. bà này sao bà có mập giống tôi không cũng mập bắt tướng rồi bắt tướng mà không bắt tài con sợ xuống dưới còn cây bự nữa rễ bự nữa lấy lấy lấy cái rửa chú em như, như cái này như cái này mà chú mà lấy cho ờ, người ngoại thì ờ, tầm ba triệu ờ, nói bà trong nhà không à có có thờ gì không chú Hả? chú có thờ gì không không, có đạo không có phật nhưng mà con thấy chắc hình như chú tín ngưỡng phật Hả? chú tín ngưỡng phật phải không không chú chẳng chú, nói chung người không có thờ đâu nói về ờ, đạo nào không bà đạo ở nhà rồi sao <laughs> thờ cha chính mẹ là trên hết Rồi tới luôn, tới công chuyện Gần mà Đi thẳng Sát bên mà Đúng rồi, đi, đi, đi thẳng lên tỉnh ờ, tỉnh thì đi ngang chú Con đi ngược lên Nếu mà đi lên ờ, tỉnh thì lai này tiếng cũng bị lai luôn rồi cái hồi nhỏ ở ngoài đó tiếp xúc với ờ, nam bộ trung bộ <laughs> hồi nhỏ tiếp xúc rồi là chú ở bình đăng luôn hả chú ở bình đăng luôn hả ở gần bà à

mà đất này nếu mà chưa mùa này mà không có nước thì quả mai còn mềm mà có nước chút xíu nữa thì nó dễ giữ nữa nói chung là cái chỗ này nằm không có thuận tiện lắm chỗ này nằm không được đẹp rễ cây rồi ngay cái bờ tường rồi nước kìa bờ tường để sát quả để khoảng chừng ra một mét đưa đâu một mét đường rồi tới chưa ở gò me đạo ba giá là lấy rồi trong nhà ờ, sẵn đúng ba giá ờ, ờ. mấy ngàn cái rồi đó gần nhau đó cách nhau cánh đồng à, cánh đồng hả ừ. nó đào đào trúng đất ờ, nó mềm đi nói với ba ở ngoài này bây giờ đã không nổi á ba ngoài này giờ cứng lắm á đất ngoài này nè ừ, ở trong đó tại ờ, ờ, ụp vậy là ờ, vậy là ông ngoại nằm xích vô đây hả chú nằm xích vô tường này hả ủa sao chú đón được hả? bên mềm bên cứng à. ừ. bên cứng là không phải bên mềm là đây bên cứng là đó là đá cung thủy ngoại nằm cái này rồi. À. Vậy là ông ngoại nằm đè này lên chú phải đập thêm một mớ nữa mới ra. Không, không đập. Không đập. Để cái môi. Có kinh nghiệm ha. cứng rồi đó chưa chôn thì ba còn nhỏ 9 tuổi thì chỉ nhớ là ổng tao đi chôn thì cũng không có đi theo cái sự lấy, lấy mình cái cuốc kìa lấy cuốc nhỏ như chú dễ đào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 Xe Kim Tịnh là mới đây á ừ, ừ. Kim Tịnh là mới đây á Có cái thao bự và bá dưới múc lên sâu lắm Ở dưới lên bằng như vậy nè Đúng rồi Sâu lắm Xe Kim Tịnh là mới đây á Ừ, lấy là họ mới đây nên họ xây ấy sâu vậy đó ừ, Mới đây á, chứ còn ngày xưa không có đâu Kim Tịnh còn mới tin nè, hay hà Xe măng còn mới tin họ lấy cốt rồi đó Vậy chắc người nó còn yêu quý quá Con mong con là còn Ô nó đem đem cái gì á chứ cái đất, đất, đất mối. thích xương cơ thích thích siêu quách thôi cơ bà ba mới hồi ờ, lúc đó ông ngoại mất bà ba 9 tuổi thì thì bà bà tư nhiêu 7 tuổi hả? Nó tuổi dần 3 tuổi tí, nhỏ 2 tuổi, còn dì ba với dì, cậu 2 thì năm hộ, cách năm. Thay vì cậu dì ba 9 tuổi, cậu 2 10 tuổi. Cái này chắc cậu 1m3 hả chú? Chú đứng ở đó là đạo xuống tới đó là 1m3 rồi đó. Pháp á như vậy cây sương trời ơi chưa đâu còn nữa <laughs> con thấy đất này chưa đâu phải đổi đổi đất nó, nó lạ lạ chút xíu nữa mới được chứ chú đứng chú chưa phát hiện ra à, còn trên phát hiện rồi hay quá dạ rồi làm gì em bán tập quá à. càng lúc càng sâu hả chú